Đức Phật giải quyết tất cả các vấn đề trên thế giới chỉ với 9 câu này. Nghe xong bạn sẽ giác ngộ. Đức Phật nói rằng có 8 nỗi khổ trong cuộc sống mà phàm là con người sẽ đều phải trải qua. Đó là sinh, lão, bệnh, tử, ái biệt ly, cầu bất đắc, oán tánh hội, ngũ uẩn. Con người từ khi còn là bảo thai đã phải chịu nỗi khổ nằm trong bụng mẹ – sinh ra rồi phải vất vả mưu sinh. Đến tuổi già, thân thể yếu ớt, mắt mờ tay rung. Khi mắc bệnh thì đau đớn khổ sở. Khi lìa đời, lại sợ hãi tinh thần. Lúc nhắm mắt xuôi tay rồi thì thân xác phân hủy. Chưa kể lúc sinh thời, tinh thần phải chịu nhiều nỗi khổ, như khi yêu lại phải chia lìa người yêu do rơi vào cảnh sinh ly tử biệt. Khổ khi không được thoại nguyện, phải tiếp xúc với những điều mình không thích khổ vì có sự xung đột giữa sắc, thụ, tưởng, hành, thức hay còn gọi là ngũ uẩn trong cơ thể. Trong cuộc sống chứa đựng nhiều nghịch cảnh này, bạn không thể nào thoát khỏi mọi loại đau khổ, nhưng đôi khi trong khổ đau vẫn tồn tại nhiều hạnh phúc. Chiếc kén khóa chặt con sâu bên trong nó. Con sâu chỉ biết nằm im, không phản kháng, nhưng nó lại giúp đỡ con sâu tránh khỏi mọi tác động từ bên ngoài, dần lột xác thành loài bướm xinh đẹp. Hãy tin rằng mọi khó khăn trở ngại chúng ta đang gặp phải thực sự là một bước lành tiềm ẩn, là tất cả sự sắp đặt của ông trời. Tương lai của bạn sẽ phụ thuộc vào việc bạn đối diện với khó khăn bằng nụ cười hay nước mắt. Vì vậy, Đức Phật có 9 lời khuyên chân thành giúp bạn đối mặt với nỗi khổ và vượt qua những khó khăn này. Không nên cố gắng tìm lại những điều đã đánh mất. Đức Phật nói, những điều bạn đã đánh mất vốn dĩ nó chưa bao giờ thực sự thuộc về bạn. Vì vậy, không nên hối tiếc cũng không cần phải cố gắng theo đuổi cho bằng được những thứ không thuộc về mình bất kể bạn cố gắng bao nhiêu lần bỏ ra bao nhiêu tâm huyết cũng chỉ là vô dụng có câu nói rằng uống trà không có khác gì ngoài hai cử chỉ người uống trà nhiều lắm cũng chỉ có hai tư thế đời như chén trà nếu đúng tự khắc sẽ thấy ngon những gì vốn dĩ thuộc về mình tự khắc sẽ quay trở lại những gì không thuộc về mình dù có cố gắng bao nhiêu cũng chỉ là phí công vô ích làm cách nào để vượt qua khi cuộc sống này quá mệt mỏi đức phật nói rằng cuộc sống này mệt mỏi một nửa là do áp lực từ bên ngoài một nửa bắt nguồn từ ham muốn và so sánh bên trong mỗi người tất cả những nỗi buồn sự lo lắng và rắc rối đều sinh ra từ những khát vọng vô tận và sự so sánh bất tận cuộc sống đầy đủ về vật chất nhiều khi lại đem đến cho con người lòng ganh tị khi thấy mình không có những thứ mà người khác có trong khi thực sự bản thân không cần đến nó càng có ta lại càng muốn sở hữu nhiều hơn chỉ đến khi ta học được cách để đơn giản hóa mọi thứ học cách buông bỏ lúc ấy ta mới có thể thấy thực sự đủ đầy và hạnh phúc cổ đức từng dạy cao ốc ngàn gian đêm nằm ngủ cũng không quá 2 mét dụng tốt vạt khoảnh ngày ăn cũng không quá ba bữa. Vậy sao ta không biết đủ mà phải lao tâm khổ tứ tìm cầu nhiều như thế? Muốn sống không mệt mỏi, chỉ cần ít so sánh hơn. Muốn sống không buồn chán, chỉ cần quan tâm ít hơn. Muốn sống mà không lo lắng, chỉ cần ngông cuồng ít hơn. Tất cả những nỗi đau, rắc rối, lo lắng và mệt mỏi đều sinh ra từ khát vọng vô tận. Hiện tại là sự ăn bài tốt nhất. Có một đệ tử hỏi Đức Phật làm thế nào để chúng ta thay đổi được quá khứ và tương lai đức phật nói rằng quá khứ là điều không thể thay đổi tương lai là điều không thể đoán trước những người thực sự đã giác ngộ sẽ không còn khái niệm về thời gian có câu nói rằng ôn cố chi tân tức là ôn lại quá khứ để biết rõ tương lai chúng ta không cần thay đổi quá khứ những gì đã diễn ra đều là những bài học quý giá chỉ cần sống trọn vẹn những khoảnh khắc hiện tại đón nhận mọi thứ với niềm vui vẻ hân hoan. Tất cả mọi chuyện đang diễn ra đều là sự an bài tốt nhất của số mệnh. Cuộc sống an nhiên tự tại, không chối bỏ quá khứ, không cố thay đổi hiện tại, không lo sợ về tương lai. Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của đời người. Cách hành xử trên con đường tu tập Một đệ tử khác lại hỏi Đức Phật Trên con đường tu tập, cách hành xử đối với người khác như thế nào là đúng? Đức Phật mỉm cười giảng giải. Hãy tử tế với chính mình vì một đời không dài, tự chăm sóc tốt bản thân, làm những việc muốn làm. Hãy đối xử tốt với những người xung quanh vì kiếp sau có thể sẽ không còn gặp lại. Sống lương thiện, không nghĩ xấu về ai, không làm hại đến ai, trân trọng những lời khuyên từ người khác. Đừng mong đợi và đòi hỏi quá nhiều. Trong cuộc sống, hãy tự đứng vững trên đôi chân của mình đừng nên mong đợi và yêu cầu quá nhiều từ người khác. Bởi vì lúc đói, không ai sẽ cho bạn bánh mì. Những lúc buồn, sẽ không ai rảnh mà thức thâu đêm cùng bạn. Lúc mệt mỏi, cũng không ai đủ kiên nhẫn mà ôm bạn vào lòng. Cứ ăn khi đói, ngủ khi buồn và khóc thật to khi bạn mệt mỏi. Những gì người khác muốn làm cho bạn đều là tự nguyện. Cuộc sống không phải lúc nào cũng có được điều mình mong muốn. Vậy nên, hãy sống và quan tâm đến những người xung quanh hãy hài lòng với những gì họ mang lại cho bạn sự khôn ngoan thật sự là biết chấp nhận chính mình hiểu rõ người khác là sự thông minh hiểu rõ bản thân mới là sự khôn ngoan đích thực đức phật dạy rằng bạn đừng nên cố gắng thay đổi theo một hình mẫu nào khác bởi vì bạn chỉ có thể tương tác với người khác bằng con người thật của mình điều tốt nhất bạn có thể làm là giúp người ta hiểu rõ về bản thân về con người thật của chính mình không gian manh xảo trá, lọc lừa. Sự khôn ngoan thực sự là biết tự chấp nhận. Đừng chống lại bầu trời, đừng cạnh tranh với người khác, đừng đánh mất chính mình. Phép lịch sự trong việc hòa hợp với người khác. Có lần đệ tử hỏi, làm thế nào để thể hiện phép lịch sự trong việc hòa hợp với người khác? Đức Phật nói rằng, hãy cảm ơn những người đã đối xử tử tế với bạn và tha thứ cho những người đã làm tổn thương bạn mặc dù việc này có thể khiến họ đối xử với bạn tồi tệ hơn. Lòng biết ơn là một loại tu luyện, tha thứ lại là một cách thực hành. Một người có văn hóa sẽ biết cách nuôi dưỡng một cuộc sống có giá trị khi chúng ta cảm ơn vì người khác đã đối xử tốt với mình. Sự hòa hợp giữa ta và mọi người sẽ đến một cách tự nhiên, không cưỡng cầu. Khi bạn tha thứ cho người khác cũng là tự xóa bỏ muộn phiền cho chính mình làm thế nào để cân bằng giữa hạnh phúc và đau khổ đức phật nói rằng hạnh phúc và đau khổ là một thể và luôn song hành cùng nhau về căn bản chúng không khác nhau chỉ là do nhu cầu của mỗi người mỗi khác hãy hạnh phúc nếu bạn nhận được một điều hữu ích và xem sự đau khổ khi mất đi cũng chỉ như một nhu cầu chúng ta không cần phải cố gắng giữ tâm thái không vui không buồn vì hạnh phúc và đau khổ luôn tồn tại trong trái tim mỗi người Ví dụ khi đau ốm, bạn gặp những đau khổ về thể xác, nhưng nhận được sự quan tâm chăm sóc của mọi người, bạn lại hạnh phúc về tinh thần. Đó là những lúc bạn sẽ thấy giá trị tinh thần thật cao quý và biết trân trọng tình cảm của người khác. Đức Phật nói rằng, vận mệnh mỗi người đều nằm trong tay họ. Nếu bạn nắm tay lại, tay bạn trống rỗng. Nếu mở rộng lòng bàn tay, bạn sở hữu cả thế giới. Sống trên đời không nên đặt mình quá thấp cũng đừng đánh giá mình quá cao lúc đó hạnh phúc sẽ nằm trong tầm tay của bạn ý nghĩa đích thực của tình yêu là gì có người nói tình yêu rồi sẽ phai nhạt theo thời gian có thật là vậy không đức phật nói vạn vật hữu tình tình duyên không tồn tại mà đó chỉ là một số phận số phận của tình yêu là hai người bao dung lẫn nhau hiểu biết lẫn nhau cùng nhau hoàn thiện những nhận thức về cuộc sống chỉ có như thế tình yêu định mệnh này mới có thể kéo dài mãi, liên quan đến nhau mãi mãi. Điều đau khổ nhất của tình yêu là hai người yêu nhau mà không được ở bên nhau do sự chia cắt của sinh ly tử biệt. Nhưng mọi thứ trên đời đều đã được sắp đặt sẵn, đó gọi là số phận. Hai người gặp nhau, yêu nhau rồi chia lìa, tất cả cũng do ý trời. Không có tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, đó chỉ là sự hấp dẫn giữa hai thái cực phải trải qua thời gian để một tình yêu được minh chứng tình yêu đích thực không phải chỉ dựa vào vẻ bề ngoài mà đó là việc năng lượng có thể ở cùng một tần số trí tuệ có thể bình đẳng yêu là sự hòa quyện của trái tim và khối óc năng lượng từ trái tim lĩnh vực trí tuệ tham vọng khuôn mẫu giữa hai người đều có thể cộng hưởng ở cùng một tần số chỉ bằng cách này giữa người với người mới có thể ở mãi bên nhau mới có cái gọi là tình yêu vĩnh cửu